Cập nhật tin tức online ngày 16 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Công an Nghệ An truy quét đường dây tín dụng đen hơn 1.000 tỷ đồng. Dưới vỏ bọc là công ty tài chính các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cắt cổ. Đường dây có chân chết ở gần 30 tỉnh, thành. Ngày 16 tháng 12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay tín dụng đen, bắt giữ 52 đối tượng, số tiền ban đầu xác định hơn 1.000 tỷ đồng. Theo đó, ngày 15 tháng 12, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án, điều động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành đồng loạt bắt, khám xét tại 51 điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Cảnh sát điều tra đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng trên triệu trên ngày, tương đương gần 200% trên năm. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra. Phương án giao dịch của các đối tượng chủ yếu qua phần mềm và điện thoại di động. Công ty tài chính Tân Tính Đạt và đối tượng Nguyễn Sĩ Dũng, sinh năm 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An, làm giám đốc. Giới giả bọc là công ty tài chính, nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước. Hiện, ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.